Ok, hello anh em, xin chào anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc Thì hôm nay à, Cường à, giới thiệu về anh em đó là bộ môn tài xỉu biệp nha anh em Đó, đây tài xỉu biệp thì có rất nhiều thứ để chơi Đó, như cái này thì uh, Cường nói chung về cho anh em làm cái hoặc là anh em cháo được hột vào Có nghĩa là hột thì không tăng tích nha anh em nha Cái quan trọng bây giờ ấy, thì uh, năm 2021 sắp tới rồi thì anh em cũng đã biết là cái bộ môn cờ bạc biệp, tài xỉu biệp hay bất cứ nói chung nha thì bầu cua hay bài lá cũng vậy thì à, càng không có tan thì càng tốt anh em nha thì hôm nay cường giới thiệu tới anh em về bộ môn tài xỉu bịp không tan không tan là như nào không tan có nghĩa là bao kiểm tra hộp đó thử 500 nước muối nổi đèn trong là ok anh em nha đó và cái đảm bảo nữa là trẻ được hột luôn đó thì hôm nay cường muốn gửi tới anh em về cái bộ môn sản phẩm đó là tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu có nghĩa là cái bộ đó anh em lòn vào anh em chơi thì nó cũng như hột chợ thôi nhưng mà anh em lòn vào anh em chơi thì nó sẽ nghiêng về anh em đánh nghiêng về xỉu nhiều hơn thì không phải là đồng thời nó nghĩa là không phải lúc nào nó cũng ra là xỉu xỉu xỉu nhưng mà có thể là chén hai chén xỉu một chén ờ, tài hai chén tài một chén xỉu cứ là nó nó lập luận lập luận lại với nhau đó thì uh, trước mặt màn hình mọi người đây đây là một bộ nghiêng về xỉu và một bộ nghiêng về tài đó thì uh, đây là hột 5 năm có nghĩa là hột đấu trường đó anh em hột C1 hột lăn đều đó và trên màn hình mọi người đã nhìn trên màn hình nha hiện tại là có những cái dĩa đây là những cái dĩa sản phẩm mới nhất 2021 có nghĩa là dĩa một âm anh em dĩa một âm có nghĩa là chống được những anh em mà gọi là thầy thợ hoặc là những cái anh em mà chơi mà gọi là bắt bắt nhịp bắt âm gì đó thì đây là dĩa một âm đó dĩa một âm thì có thể là tiếng động nó rơi đúng một âm thôi anh em không có âm thứ hai có nghĩa là đó anh em thấy không mỗi dĩa nó sẽ âm khác nhau nhưng nó là một âm đó sẽ không thể phân biệt được là uh, quýnh như thế nào anh em nhìn nè đây tiếng là thanh hơn anh em nghe không nó thanh hơn đó thì mỗi dĩa nó sẽ có một cái âm đó anh em muốn chơi âm thanh hay là trầm hay là bổng thì tùy anh em nha thì uh, cứ thắc mắc như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình 0898 543 11 để được tư vấn và bên cường còn cung cấp cho anh em tất cả các loại nắp tài xỉu nữa nha nắp chì hay nắp gì đó nắp mũ hay nắp 3D nắp sơn tất cả các nắp đều có và đồng thời bên cường còn có cung cấp cho anh em đó là cục 500 thường thường ở trong tài xỉu á người ta thử xong á đúng không người ta test hột này hột có tan này anh em hột có tan là hít một phát là dính nha anh em anh em nhìn nha đó anh em thấy chưa đây là cục 500 đó thì đây là bên cường có cung cấp cho anh em cục cục 500 giả nữa nha anh em nó tương đồng giống với cục 500 thật anh em nhìn nè hai cục như nhau nhưng mà đây là 500 giả và đây là 500 thật anh em nha đây là cục 500 Mỹ anh em đây là cục 500 giả nè đó thì khi anh em test hộp á thì anh em phải thử qua 500 giả thì đó hột này thì nó nó nó nó nó cái 500 giả này không có tan nha anh em nó không có hít được tại vì do bữa rồi mình để nhiều hít có cái, cái 500 này vô nó hít này đấy, cái 500 thiệt là hít phát một nha anh em anh em nhìn đó để từ xa là dính luôn đó do bữa giờ mình để gần cái cái cái cục sắt thì nó nó bị giờ dính vô cái này nha anh em đó thấy không đây là 500 giả đó thì bên cường có cung cấp cho anh em đầy đủ tất cả các loại ờ, đồ có tan không tan đó đồ có tan là anh em biết liền thả mà là dính này đó thì bây giờ mình sẽ test sơ về cái bộ cái bộ hột ờ, xỉu bộ này là nghiêng về xỉu nha anh em đó thì mình sẽ đổ vào đây cái đầu tiên á cái đầu tiên á mà test hột á thì test đầu tiên là phải 500 rồi nè anh em thấy không 500 hít đây là 500 không hít nha đó rồi thứ hai nữa là test đèn nước muối nổi nha bao là nước muối nổi nha tại vì nước muối mình hết rồi mình bao nước muối nè đèn trong anh em nha trong vắt nha anh em trong nha anh em do cái ốp ốp lên nó màu đỏ nè mình tháo cái ốp ra hột trong nha anh em bao trong đó anh em thấy chưa bao trong hột thì bao trong rồi đó, hột không tan nó là khẳng định với anh em hột không tan hột này có nghĩa là bao trẻ bao đập đó anh em thấy chưa bao trẻ bao đập trong view đó thì à, anh em thắc mắc như thế nào thì liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn và sẽ hỗ trợ cho anh em còn bây giờ mình sẽ lắp hộp nắp đây nắp không tan luôn nha anh em nha nắp hoàn toàn không tan nha em thấy không nắp không tan này đó Tôi test nắp cho anh em luôn nắp không tan là như thế này đó anh em thấy chưa đây gọi là nắp không tan nha anh em nha đó nắp không tăng tích đây đèn qua nắp không tăng tích anh em nha đó đèn qua ok rồi bây giờ mình sẽ test uh, shot đây là bộ uh, nghiêng về xỉu nha anh em nghiêng xỉu mình sẽ lắc 10 10 à, chén là nó bay mấy chén xỉu mấy chén tài nha anh em một chén xỉu nè một xỉu một tài hai chén xỉu nè ba chén hai chén xỉu rồi nha anh em bốn chén nè ba chén xỉu nè năm chén nha sáu năm chén là bốn chén xỉu nè sáu chén là năm chén xỉu nè anh em thấy không bảy chén là tám chén xỉu nè à, 7 chén là 6 chén xỉu nè anh em 6 chén xỉu 10 nồi điểm là 7 chén xỉu rồi à, là 8 chén đúng không 7 xỉu 9 xỉu anh em chưa đó thì 10 à, chén lắc thì có hai chén tài và 8 chén xỉu anh em thấy chưa đó 8 chén xỉu thì bây giờ mình sẽ test qua cái bộ tài nha anh em có nghĩa là 10 chén mình lắc thì nó 8 chén xỉu rồi đó một chén ờ, chỉ có hai chén tài thôi đó anh em nha đó là bộ nghiêng về xỉu mà mình sẽ test qua chén tài cho anh em xem đây là bộ tài nha anh em đó, thì bộ tài nó vậy bao cho anh em thử à, thử ờ, đèn nước muối 500 luôn đèn led đèn lồ luôn nha anh em đó đây hiện tại là 456 nha anh em một chén tài nữa anh em một tài một xỉu hai trứng tài anh em ba trứng tài anh em bốn trứng tài anh em năm trứng tài đây nè anh em thấy không năm trứng tài nha sáu năm trứng tài sáu bảy chén là có hai chén à, xỉu rồi năm trứng tài rồi anh em nha bảy trắng tài sáu trắng tài rồi nè anh em đó 8 chấn tài rồi anh em 8 chấn tài thì có 3 chấn xỉu nha anh em bảo đó ăn đủ đó anh em thấy chưa thì bên cường nhận làm tất cả các hộp theo yêu cầu của anh em đó thì uh, anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh cho cường để cường uh, có à, những cái video hay hơn gửi tới anh em đó đây là nói về bộ môn tài xỉu bịp không tan nha anh em nha đó thì bây giờ đây mình coi cho anh em xem cái ờ, bồ hột ờ, đấu trường 5 năm nè hột lăn đều nè đây là bồ hột 10 11 ờ, ly nè anh em đây là hột 11 ly hột 5 năm lăn đều nha anh em đó chứ nó lắc mình lắc đều tay là nó sang leo đều đó chén xỉu mình sẽ lắc đều tay nó sẽ đi chén xỉu thấy không cứ chán xỉu trắng tài thôi anh em đó lắc đều tay nha anh em lắc cái đều tay chán xỉu trắng tài anh em thấy chưa lắc đều tay là chán xỉu chán tài thôi đó anh em không một chán xỉu một chán tài anh em phải lắc đều tay là hột năm năm đó là hột năm năm không tan siêu một nha anh em nha đó cứ chán xỉu chán tài anh em thấy chưa rồi thì uh, chúc anh em xem video vui vẻ và anh em nhớ để lại một like một đăng ký kênh để ủng hộ cho cường để cường làm những cái video tốt uh, hay nhất có thể gửi cho anh em để anh em nắm bắt được trong cái uh, uh, bộ môn biệt nha anh em xin chào anh em